Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng Thúc, ông lên chạy thục mạng Chưa có năm nào như năm nay, cuối năm nhâm dần, đảng choảng nhau những trận nảy lửa Làm trụ chủ tịch nước dụng ngay trước vạch đích của năm mới Rồi sau đó là những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi Mùng 2 Tết, ông Tôn Sô và ông Tô Lâm không lon Tết mà lại lên sóng về chống tham nhũng Rồi lần lượt các quan chức thì nhau lên sóng từ ngày mùng 3 Tết Rõ ràng phải có sự thúc ép từ thượng tầng thì công quan mới lên tiếng của những ngày đầu năm như thế. Người Việt có thói quen kiên kỵ những điểm gở ở đầu năm. Với Đảng Cộng sản, mới đầu năm mà hàng loạt quan chức đã nói về đánh đấm, tức là chống tham nhũng, thì e là cả năm lại cũng choảng nhau, nảy lửa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang thúc. Cũng không khó để xác định năm Quý Mão là năm báo tố chính trường, bởi vụ Việt Á vụ chuyến bay giải cứu, vụ IC, vụ cục đăng kiểm vẫn đang trong giai đoạn càn quét, hứa hẹn có nhiều vụ bắt bớ hay đấu đá lớn hơn. Cho nên những tay chân của ông Trọng phải ra quân từ rất sớm. Mới mùng 2 Tết, ông Tô Lâm đã lên tiếng và Bộ Công an cũng đã bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, cũng còn nhiều thuộc hạ khác đang hàm Tết mà làm chậm công việc đi. Được biết vào ngày 31 tháng 1 nhằm ngày mùng 10 Tết tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho họp ban bí thư để nhắc nhở đảng của ông là không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc. Như vậy thì có thể nói mùng 10 là hạn cuối cùng mà cơ quan nhà nước nói về Tết và sau đó mọi việc sẽ phải vào guồng. Mà Trung ương Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng có hiện thực thực hiện chính sách gì đối với kinh tế xã hội của đất nước đâu? Việc đó là việc của chính phủ. Việc của Trung ương Đảng hiện nay là tiếp tục công tác đánh đông dẹp Tây gom củi để ông Trọng đốt lò. Đáp lại vào ngày 1 tháng 2, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập cuộc họp Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông gộp hết những tài to mặt lớn trong chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh như ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng gom hết Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để nghe ông Nguyễn Văn Nên triển khai những chỉ thị của ông Nguyễn Phú Trọng trong Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nền vội vã thúc bách cấp dưới. Ông Nguyễn Phú Trọng thì ngày càng già đi, thời gian không thể chờ đợi cho sức khỏe của ông nữa. Cho nên, để đốt được nhiều củi hơn để dọn được đường quan lộ cho đàn em của ông chọn, thì buộc ông phải thúc và tiếp tục thúc. Không thể làm khác được hơn, và rõ ràng ông Tô Lâm là người hiểu ông Nguyễn Phú Trọng hơn ai hết. Ông Tô Lâm lên tiếng từ mùng 2 Tết giờ là đến ông Nguyễn Văn Nên cũng phải lên tiếng, phải sóc dậy đội y ạch của bộ máy chính quyền sau những ngày nghỉ Tết. Từ khi ông Nguyễn Văn Nên được bổ về làm thành phố Hồ Chí Minh để nắm quyền của thành phố này, ông Nên đã làm được việc mà người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thiện Nhân chưa thể làm được. Đó là tóm được Tất Thành Cang cho vào tù. Tất Thành Cang bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt chứ không phải Bộ Công an. Đấy là thành tích xuất sắc nhưng cho tới nay ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa thể làm gì được hơn thế, trong khi ông Trọng thì cần ông Nguyễn Văn Nên làm được nhiều hơn nữa. Đây là hình ảnh củi gộc thế này thì cũng rất khó cho ông Nguyễn Văn Nên. Thành phố Hồ Chí Minh còn đó những khúc cây to như thách thức ông Trọng mà nhiệm vụ của ông Nên cũng phải hỗ trợ Trung ương làm gì đó. Nói là thế lực vô đối, không ngán ngại ai, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa nhổ được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa Tết Quý Mão, bà con tạm cư ở Thủ Thiêm vẫn còn nuốt nỗi ăn ức và sống tạm bỡ trong khu nhà sập sệ mà họ phải ở đó từ khi tập đoàn ăn đất Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm. Mùng 10, ông Trọng thúc, ngay hôm sau, ông Nguyễn Văn Nên lò thúc lại cấp dưới. Tuy nhiên, để làm được những dự án lớn với những nhân vật cộng cán đã về hưu, e là quá sức đối với ông Nguyễn Văn Nền.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 Tập nhắc khéo ông Tổng, nhà ngươi chớ có quên 16 chữ vàng. Ngoại giao cây tre của Đảng Cộng sản Việt Nam được lý giải là ngoại giao uyển chuyển. Tuy nhiên trên thực tế thì chẳng phải uyển chuyển gì cả mà là ngả về phe Trung Quốc. Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc cả kinh tế lẫn chính trị. Sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 thì đến nay Bắc Kinh đã có một thế lực thân Bắc Kinh rất mạnh áp đảo, gần như không có đối thủ. Thực tế là từ sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh vào hồi tháng 10 năm 2022, về nước ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay hạ rất nhiều quan chức lớn mà theo cách đánh giá của các nhà quan sát quốc tế thì đó là những nhà kỹ trị gốc gác Tây học như ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng nhận huân trường hữu nghị. Chấn động nhất là ông đã loại cả ông Nguyễn Xuân Phúc vào những ngày cuối năm nhâm dần Ông Phúc được cho là có nhiều chuyến đi nổi trội ở các nước Đông Nam Á và Đông Á trong năm 2022, đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc đi Nhật dự đám tang cố Thủ tướng Abe, bị phe của ông Tổng đối xử không công bằng với ông. Ông phải đi bằng máy bay thương mại thay vì đi máy bay công vụ, vì ông là người đứng đầu của một đất nước. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Phúc có chuyến đi Hàn Quốc và ký những văn kiện có lợi cho kinh tế đối với Việt Nam. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc gần như là nước những nước tư bản gần gũi hơn với ông. Sự sốt sắng của Nguyễn Phú Trọng khi sang thăm Bắc Kinh khi mà Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa mới kết thúc, điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sốt sắng quá mức cần thiết. Và đáp lại cho sự sốt sắng đó, ông Trọng được ông Tập Cận Bình trồng cho chiếc huân trường hữu nghị. Huân chương này nó không phải là huy hiệu đeo trên áo mà là sợi dây trồng lên cổ. Nó gợi lên hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam bị thít thỏng lọng. Thực ra hình ảnh huân trường hữu nghị chỉ là một sự tưởng tượng. Thòng lọng thật là 16 chữ vàng và bốn tốt. Người dân Việt Nam rất dị ứng với hai cụm từ này bởi ai cũng hiểu. Những từ đó nó buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là anh và họ tự nhận là em. Một mối quan hệ bất bình đẳng kiểu anh bảo thì em phải vâng lời. Đây là hình ảnh trang thông tin chính phủ đề cập đến bức thư cảm ơn của ông Tập Cận Bình. Tác giả của 16 chữ vàng và bốn tốt chính là ông Giang Trạch Dân, người đạo diễn cho hội nghị Thành Đô vào năm 1990 kéo Việt Nam trở lại vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh. Và từ hội nghị Thành Đô thì sau đó mới có hiệp định biên giới Việt-Trung vào năm 1999 làm cho Việt Nam mất đến một nửa thác bảng dốc và rất nhiều vùng đất khác. Thêm vào đó, Hiệp định Phân Vịnh Bắc Bộ năm 2000 làm Việt Nam chịu thêm nhiều thiệt thòi về lãnh hải. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, ông Giang Trạch Dân, tác giả của 4 tốt và 16 chữ vàng và Hội nghị Thành Đô, Hiệp định Biên giới Việt-Trung, Hiệp định Phân Vịnh Đắc Bộ đã qua đời. Có thể nói ông Giang là người đã trói Đảng Cộng sản Việt Nam bằng rất nhiều dây thòng lọng. Ông Giang dường như là một mối hận của người Việt Nam yêu nước, đó là một thực tế. Ngày chết của ông Giang, ông Nguyễn Phú Trọng cũng gửi điện chia buồn. Đấy là nghi thức ngoại giao. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn liền, đến hơn 2 tháng sau, thì ông Tập Kinh Bình mới viết thư cảm ơn lời chia buồn của ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là trong thư cảm ơn, ông Tập Kinh Bình có nhắc tới 16 chữ vàng, một sợi xích thỏng lọng mà chính Giang Trạch Dân đã trong vào cổ và đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây xem như là một lời nhắc khéo của ông Tập. Bởi trong nhiều năm qua, vì dân quá phản đối từ đó nên ban tuyên giáo cũng ít nhắc đến cụm từ này trên các mặt báo của Đảng. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân, tác giả của 16 chữ vàng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già, không biết ông có là con người đứng đầu của Đảng được bao lâu nữa đây. Và có lẽ Bắc Kinh cũng đã tính tới bài tìm người thay thế ông Trăng. Mặc dù ông Trọng đã làm rất tốt công tác thanh trừng, tuy nhiên ông Tập Kinh Bình cũng phải tính phương án thay thế